ok không ở gì ở gì ở gì tivi nhà tôi tôi muốn làm gì tôi làm à, chà. đây là nhạc mâu đừng talking em mê ca nghỉ lắm đấy nhá mà anh kỳ cục thật đấy cả khu tập thể có mỗi nhà anh có tivi thì anh phải cho mọi người xem chung với anh chứ hai hai hai này tivi nhà tôi không coi một mình nhà tôi coi đông người tốn tiện không có rảnh này này này này này này lão kia đừng mà mang cái thói ki bo bùn xỉn từ trong phim ra ngoài đời như thế là sao biết đây là đâu không đây là nhà trọ ba la nha Phát sóng trên TTV Giờ phim vàng Do VFC sản xuất Đạo diễn Khải Anh nó biết không ừ. Mấy người bị làm sao đấy Đấy là trong phim thôi Còn đây là đâu Nhìn đi Đây là khu tập thể của đài truyền hình Việt Nam Nhưng mà chỉ có những ai đã từng làm việc ở nơi này Mới có dấu ấn với nó thôi Dấu, dấu ấn 50 nghe chưa ừ. chưa nghe rõ thì để nói thêm cho mà nghe cái khu tập thể này tuy nó nhỏ nhưng đây chính là nơi sản sinh ra các thế hệ VTV tương lai đấy Ôi, Nghe à? Mấy anh em mình bây giờ chỉ được xem TV bắt anten nhiễu thôi ừ. Nhưng mà mọi người có biết là chỉ một vài thập kỷ sau thôi Chính những con người lớn lên ở mảnh đất này Đã cung cấp những gì cho mọi nhà xem TV biết không? Cung cấp gì? Cung cấp gì? Để em nói cho mà nghe này Mình sẽ xem TV bằng truyền hình số này ừ. Truyền hình cáp này xem bằng uh, ờ, tivi, điện thoại, máy tính và thậm chí là có cả VTV Go nữa đấy nhá. Ghê lắm. Nghe chưa, nghe chưa? Ghê Này này này, chị đến từ tương lai à? Sao cái gì chị cũng biết thế? Này, này, này, này. nay nguyện chi thành tòa nhà cao tít mây xanh hòa nhịp với năm châu truyền đi bất cứ nơi đâu tôi biết anh biết vtv mai cho đến bây giờ chẳng ai đem hết chương trình xuân ở đây là bao nhiêu bản tin và là bao nhiêu bộ phim đạp lên với bóng đá rồi vui theo bao game show SV với Chelsea rồi leo Olympia gặp nhau khi cuối năm để cười xuyên sang năm sau thời gian trôi qua mong Tuyệt vời, chúng tôi xin nói lời cảm ơn tới phần trình diễn của các diễn viên đến từ bộ phim Nhà trọ Ba La Nhà. Xin cảm ơn các phu công của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và vâng, thưa quý vị, vào lúc này